bên vương và vì nhân thân mình ra đây tìm lên cứ đi kề nặng hơn cứ đi kề

bởi vì điều cần tìm xa đến Pururi